Đấy là phần mà cô và Tuliha sẽ cung cấp cho các con các từ ngữ theo chủ điểm. Trước hết chúng ta sẽ đến với bài số 1. Yêu cầu của bài số 1 là tìm từ cùng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ trung thực, có nghĩa là giống nhau và khác nhau. Bây giờ chúng mình bắt đầu theo dõi trên màn hình, cô và Tuliha sẽ cung cấp cho các con bốn từ ở phần này nhé. Với từ cùng nghĩa với từ trung thực, con có thể lựa chọn những từ giống như thế. Ví dụ, thẳng thắn, thẳng tính, ngay thẳng, chân thật, thật thà, thật lòng, thật tâm, chính trực, bộc trực, thành thật hoặc ngay thật. Trong số những từ này có từ chính trực là từ cổ vì thế khi sử dụng các con cần lưu ý cho phù hợp với văn cảnh. Bây giờ chúng mình tiếp tục phần tiếp theo, phần mà cô và Tolia cung cấp cho các con từ trái nghĩa với từ trung thực. Ngược lại hoàn toàn với trung thực và những từ cùng nghĩa mà các con vừa tìm hiểu, bây giờ ta tìm nghĩa ngược lại. Ví dụ, điêu ngoa, gian dối, xảo trá, gian lận, lưu manh, gian manh, gian trá, gian xảo, lừa bịp, lừa đảo, lừa lọc, lọc lừa, ngược lại cũng được con ạ, bịp bợm hoặc còn có thể sử dụng từ gian ngoan. Bây giờ cô và Toliha sẽ giúp các con giải nghĩa một số từ và câu để các con hiểu rõ hơn những từ này nhé. Ví dụ thật thà còn có thể lựa chọn để đặt câu như bạn Minh rất thật thà.